Kính thưa quý Phật tử và các bạn, Đức Phật Dược Sư Kính thưa quý Phật tử và các bạn, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là Đức Phật có danh hiệu Thầy Thuốc Chữa Bệnh, Ngài có thể chữa trị hết thảy những thứ bệnh khổ của chúng sinh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si, phiền não gây ra. Do vậy, ngày mùng 8 tháng 1 năm nhân dần, vâng theo sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Chúa Ba Vàng tổ chức khai đàn lễ dược sư cầu tiêu tai diên thọ. Nương nhờ ân đức Tam Bảo, trong một tháng vừa qua, Chư Tăng Ni Phật tử Chúa Ba Vàng đã thiết lập đàn lễ, đọc tụng Pháp Bảo Tôn Kinh Dược Sư, học hiểu các đại nguyện của Đức Phật Dược Sư và tinh cần tu tập, thực hành lời Phật dạy, làm các việc phúc thiện để hồi hướng nguyện cầu quốc thái dân an, xã tắc yên bình, nạn dịch Covid-19 sớm được hóa giải, nhân dân an lạc hạnh phúc. Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm nhâm dần, chương trình tu tập đã được hoàn mãn, được sự cho phép trên Sư Phụ, Chúa Ba Vàng tổ chức lễ cách đàn Dược Sư Cầu Quốc Thái Dân An Xuân Nhâm Dần 2022 trực tuyến. Giờ này, lễ cách đàn Dược Sư Cầu Quốc Thái Dân An Xuân Nhâm Dần 2022 sắp đến,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 những thiệt thanh hiền duyên khởi quang minh đại sưng tăng tính phật sự Phổ hương chư chúng sanh giai phạn Bồ Đề tâm viễn ly chư vòng nghiệp viên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 Tam Bảo Hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm nhâm dần Là ngày kết mạng của đàn lễ Dược Sư Đệ tử chúng con được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Theo sự cắt cử của Đại Tăng Trong thời gian qua Đệ tử chúng con cùng với các Phật tử đang tu tập tại chùa đại diện cho nhân dân Phật tử gần xa, đã phát tâm thọ trì độc tụng dược sư bổn nguyện tôn kinh, đảnh lễ sừng dương tán thán hai hạnh nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tán dương công đức tam bảo, tu tập, sám hối tội lỗi. Nay đàn tràng đã kết mãn chúng con một lòng thành kính vân tập trước Phật đài đốt nén tâm hương thiết bày lễ vật thành kính tri ân dâng lên cúng dường mười phương thường trụ tam bảo chư Phật chư Đại Bồ Tát trong thời gian qua các ngài đã gia hộ cho tăng ni Phật tử chúng con được tu tập thọ trì độc tụng tôn kinh chúng con ngưỡng nguyện chư Phật chứng minh và gia hộ các đại Bồ Tát lớn nương nguyện của chúng con nhiếp trì cho tất cả từ nay cho tới vị lai tinh tấn phát đại Bồ đề thực hành các công hạnh thành tựu đạo quả viên mãn Nguyện cho hết thảy các chúng chư thiên chư thần, các chúng quỷ thần cùng hết thảy các chúng có nhân có duyên, được về Pháp hội, đồng được lợi ích. Nam Mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Nam Mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Hà Tát thầy dạy cùng ta ta nghe kiếp mà không nghe cùng tận phật nghe chúng nghe sinh na tính na thường a à, rộng a à, la nghe à, đạo cảm quê chi tâm Ma đảnh lễ nam mô tần công biển ma giới qua hiền vì là phật tôn hành tung thiền tề thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phú thiên nhân sư phật thể tôn nhân thiên cung kinh nhất tâm kinh lễ chỉ ở tâm ma đành là lễ phật thì danh xưng các tường vương ở cõi quang tăng vương đông cùng chưa quang à, âm à, từ tại à, vương Chỉ tâm định lễ Phật Pháp Thầy lôi âm Cõi Pháp Tràng Vương Đông cùng chư chỉ tâm ma định lễ kinh bản nguyện công đức Joe. sa ghê sao biến năng vậy tạo các nghiệp như mà nếu nghe danh hiệu ta rồi chuyên Joseph.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 nguyệt quang biên chiếu bồ tát tác đại chứng minh tam bảo chứng minh nói thân hộ niệm bồ tát thánh tăng phạm vương đê thịt tử thiên vương chúng thiên long bằng bồ Hộ Pháp thần vương nhất thiên thiên thần Đồng tùy chứng minh gia hộ Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thực có Chúng con kính nguyện trên sư phụ của chúng con từ đại điều hòa trụ thế xa ba dài lâu để chúng con có nơi nương tựa tu học theo chân pháp thịnh nguyện trên sư phụ đời đời các kiếp vi lai thị hiện mang ngân sang trí tuệ bác nhã của các đức như lai phổ độ quân sinh khiến cho muôn loài đều thâm nhuần lời đức phật dạy tính sâu những quả phát tâm bồ đề ứng dụng tu hành xong cuộc đời giác ngộ an vui dài thoáng chúng con lại nguyện hồi hướng công đức tu hành lục hòa cầu đạo bồ đề trên sư phụ và tăng ni phật tử chùa ba vàng công đức cùng dường tụng kinh lệ bài sám hội tu tập phát sinh từ pháp đàng này nguyện cho chúng con cùng từng cả nhân dân phật tử thiên nam tín nữ hướng tâm tới pháp hội tu tập làm công quá hồ trì cho pháp hội đều được tăng trường phúc lành tâm bồ đề kiên cố được chư phật gia trì tin từng tu hành cho tới ngày thành tựu vô thường bồ đề hồi hướng cho tất cả những ai có duyên về chùa lễ phật cũng dưỡng tam bao dù ít dù nhiều đều được tăng trường phúc lành càng dự kiết tương tiêu trừ càng ngắn nàng mạng vì bình an vừa qua đại dịch covid 19 các thiên nguyện tùy tâm mà thành tựu Nguyện cho năng dinh cô vịnh sớm được hóa giải các chúng sanh trong hàng nghiệp này được quay về nương tựa tam bảo tu theo chính pháp. Nguyện cầu cho tổ quốc kháng ninh tại bình thịnh vượng, đức nước văn minh giàu đẹp dân tộc trung kiên trị đức tròn đầy những tâm hòa lạc toàn thể chúng con nương nhờ công đức này được từng tâm thanh thải tại ánh từng bình tiêu trừ oan khiên oan kết dưng sanh lòng tin nơi tam bao ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sanh tăng trưởng Nguyện cho các hướng lên hoang gia trại chủ hướng lên gia tiên tiền tổ kiếp này cùng cả kiếp trương của chư tăng ni Phật tử đang công quả tại chùa. Hoàng hướng tâm tùy với pháp hội chư hướng lên bỏ mang bởi dịch bệnh Covid-19 Càng chúng quy hạnh bình cô vết càng chúng đã được càng tin chùa bạch thịnh về pháp hồi. Cùng chưa về hướng lên anh hùng liệt sĩ càng hướng lên có những duyên tại nơi địa cuộc này. Cùng càng hướng lên liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa ba vàng và từng ca càng chung hữu duyên với pháp hội dược sư được tăng trưởng phụng nghe bảo nương ngoài lực tam bảo được về trong đáng lễ chân tế vào tối ngày 18 tháng 2 năm nhâm dần được nghe kinh thính pháp thọ thực no đủ phát tâm giác tình lìa chỗ tối tâm khởi niệm từ bi xa rơi đường dư xin về coi lần gặp tam bảo tu hành sớm thoáng khổ ngưỡng nguyện pháp phật sau màu huyền diệu mỗi ngày mỗi rộng khắp chốn khắp nơi nơi tăng chúng an hòa tinh tiền không lời mãi mãi hoàng truyền trên nế pháp khắp nguyện nghe ca đức độ quần sanh phật pháp thịnh hưng tam đồ dứt nghe sạch nà na trên đàn con đức có bao nhiêu con xin lấy đó hồi hướng về à, nguyện cảm pháp giới các chúng sanh à, thầy đều thể nhầm vô sinh nhớ nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não nguyện được trí tuệ tận sáng người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 Phật tử và các bạn, đàn lễ Dược sư cầu quốc thái dân an xuân nhâm dần 2022 đến đây đã được hoàn mãn. Chúng con xin hướng về Sư Phụ, cảm niệm ân đức trên Sư Phụ và xin tri ân Chư Tôn Đức đã tổ chức đàn lễ cho chúng con có cơ hội được tu tập và tích tập các công đức. Chúng con xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, gia hộ trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức, thân tâm an lạc, đạo quả chóng viên thành, mãi mãi là bóng cây đại thụ cho chúng con được nương theo tu học.